Em yêu Chúng ta đã quen nhau qua bao ngày tháng Tha rằng anh nói đôi câu từ Anh sẽ không nói gì về những lời từ giả Anh sẽ không bao giờ nói những lời anh hết yêu em rồi dấu cho tình phai em chẳng hờn dỗi thôi em đừng hờn dỗi em hãy nhìn vào mắt anh từ ngày em biết anh biết nỗi câu hẹn em nói rất nhiều là ngày em thoáng nghe câu giả từ anh không bao giờ nói câu giả từ ngày sẽ cánh xa đôi dòng nước mắt anh đã thấy trong đôi mắt em những dòng lệ rơi những kỷ niệm chúng ta vẫn còn đó Ôi, tình yêu, tình yêu chúng ta đã trao nhau qua những ngày những tháng có hãy chăng người hỡi chúng ta đã sao đời em cứ chúc nhau trong buổi sáng khi em ngủ dậy anh đã chúc em một lời chúc một ngày dịu dàng và khi em ngủ anh xin chúc em ngủ ngoan Anh sẽ không bao giờ nói câu từ giả Anh không bao giờ nói Tình vẫn còn đó Không phải có biết rằng là nếu anh và em thực sự yêu nhau trái tim anh thực sự cần và muốn có em ở bên anh thì anh đã không cần phải phân vân như vậy và em em cũng không phải là một nghệ nhân để có thể quay về ghép những mảnh vỡ gương đã vỡ trong ký ức nhưng rồi niềm tin trong tâm dần đầy qua năm tháng anh vẫn ở đây và em vẫn ở đó chúng ta vẫn gửi cho, cho nhau những tin nhắn chúc em buổi sáng chúc em buổi trưa chúc em buổi chiều chúc em buổi tối ngủ ngoan nha em cuộc tình vẫn còn đó nhưng anh và em chỉ tạm rời nhau trong một ít thời gian chúng ta tự suy nghĩ chúng ta có cần nhau hay là yêu nhau trong đời